hello cả nhà à, hôm nay à, dương quay cái à, đoạn clip này để à, chia sẻ với tất cả những anh em à, à, đại lý à, có mặt trên à, 63 tỉnh thành à, từ nam ra bắc à, chia sẻ lý do vì sao chúng ta chọn cái à, à, sản phẩm đó là viên nén tiết kiệm xăng Yamamoto à, đến từ Nhật Bản và chúng ta kinh doanh ờ, với nó thì ờ, ở sau đây Dương sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị những yếu tố cơ bản để chúng ta chọn một cái sản phẩm mà chúng ta làm à, cái yếu tố ờ, cái yếu tố đầu tiên mà Muôn Dương muốn chia sẻ đến tất cả mọi người đó là à, sản phẩm của mình là một cái sản phẩm công nghệ công nghệ độc quyền sinh học đến từ Nhật Bản 100% à, à, cái à, cái yếu tố thứ hai đó là à, nhu cầu nhu cầu thị trường ờ, rất là lớn ờ, rất là khủng khiếp à, và lý do tại sao mà dương chia sẻ với các anh chị đó là nhu cầu lớn là tại vì đơn giản à, à, sáng các anh chị à, đi ra bên ngoài có thể là các anh chị chưa ăn sáng nhưng các anh chị đều phải đều phải dùng xe của mình chạy đi và và cho nó ăn trước là đúng không đó là chúng ta phải chạy xe và chúng ta phải đổ xăng đúng không và ngày hôm nay sản phẩm của mình là một cái sản phẩm à, giải pháp giúp cho nhà nhà người người dùng để tiết kiệm nhiên liệu lên đến 40 phần trăm đồng thời giúp cho xe mình chạy im chạy bóc chạy nhẹ hơn đó là cái nhu cầu thứ hai à, à, và cái thứ ba đó là gì đó là sản phẩm của mình đã hiện tại đã phân phối trên à, 63 tỉnh thành từ Nam ra Bắc và từ từ Bắc vào Nam hiện tại khách hàng của Dương có trên đó là 3.000 3.000 người à, dùng sản phẩm này thì thì hiện tại là chưa có một phản hồi xấu nào nói về sản phẩm mình đơn giản là sau khi họ nhận sản phẩm họ đổ đầy bình xăng sau đó họ bỏ viên nén này vào ngày mai họ chạy thì họ cảm giác là à, cây kim xăng nó là chạy hoài cộng không cảm thấy giật và cái thứ hai là xe chạy im chạy bốc à, chạy nhẹ hơn à, và một cái yếu tố tiếp theo đó là gì đó là sản phẩm của mình là một cái sản phẩm độc lạ hiện tại bên ngoài thị trường không có sự cạnh tranh thì ngày hôm nay các anh chị kinh doanh một sản phẩm mà bên ngoài thị trường không có cạnh tranh kèm theo những cái yếu tố cơ bản mà Dương chia sẻ cho các anh chị thì các anh chị có đủ khả năng để các anh chị quyết định để sản phẩm này các anh chị làm không ạ và cái yếu tố nữa đó là gì à, một cái yếu tố nữa đó là sản phẩm của mình đây sản phẩm của mình là sản phẩm không thời hạn không thời hạn các anh chị đây là cái sản phẩm không thời hạn nha không thời hạn các anh chị à, à, các anh chị bỏ vào môi trường nước nó không tan à, bỏ vào môi trường nước không tan bỏ vào à, môi trường nhiệt độ dưới 60 độ C là nó không chảy nha các anh chị à, không chảy và sản phẩm sản phẩm của mình là sản phẩm không có thời hạn và đây là một cái sản phẩm cực kỳ đặc biệt đó là sản phẩm tái tiêu dùng tức là dùng đi phải tái lại dùng đi phải tái lại thì những yếu tố cơ bản mà vô chia sẻ đến tất cả anh chị đó là gì đó là thứ nhất đó là sản phẩm chất lượng cao à, tốt trên cả mong đợi nhu cầu thị trường quá lớn nhu cầu thị trường quá lớn và cái nữa là gì hiện tại đó là à, sự phản hồi của khách hàng bên ngoài khi tiếp cận sản phẩm đầu tiên là chưa có một phản hồi xấu ai cũng đón nhận rất là tốt đó, đó. À, sản phẩm mình độc lạ bên ngoài không cạnh tranh đó. và hiện tại đó là sản phẩm của mình là không có thời hạn không thời hạn và gì nữa à, à, tiêu dùng tái tiêu dùng tức là dùng đi và dùng dùng lại và một cái đặc biệt mà dương muốn dương dương muốn chia sẻ với tất cả các anh chị đó là gì đó là sản phẩm mình đã ký hợp đồng với công ty bảo hiểm Bizico à, để bảo hộ sản phẩm của mình như thế nào thì ngày hôm nay dương sẽ quay cho các anh chị xem nha đây à, các anh chị thấy chưa à, sản phẩm của mình là Yamaha Yamamoto Việt Nam và ký kết với à, à, à, à, ký kết hợp đồng với bên à, Petro Petro Limet đó là bảo hiểm Bizico để bảo hộ cho sản phẩm của mình và các anh chị xem tiếp nha đây đây là bản tiếng Anh có mọc đỏ nha các anh chị đây là bản tiếng Anh và tiếp theo là gì à Dương mở cho anh chị xem đây bản tiếng Việt đây quy tắc à, quy tắc bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm đó các anh chị thấy chưa ạ à, quy tắc bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm thì ngày hôm nay à, ngày hôm nay sản phẩm của mình thêm một cái nữa là gì ạ được bảo hộ được bảo hiểm bởi sản phẩm thì các anh chị an tâm và các anh chị cảm thấy tiềm năng của sản phẩm này chưa và chúng ta hãy bắt đầu kinh doanh ngay và liền với sản phẩm này à, xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị